Hello, xin chào buổi trưa các bạn nhỏ của chị. Không biết là bây giờ thì à, các bạn đã có thể lên online và xem phần phát trực tiếp của chị Hiên trong buổi trưa ngày hôm nay chưa? Nếu như mà các em đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhé. Được không nào? Xin chào các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay chị quay trở lại cùng với các em Ở trong một cái phần phát trực tiếp chúng ta sẽ cùng với nhau phải có thời gian để nhìn lại thôi Được không ạ? Và đây chính là cái thời điểm mà chị cùng với các bạn nhìn lại về cái cấu trúc đề Sắp tới thì chúng mình sẽ có đề minh họa của Bộ Giáo dục Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chúng mình vẫn sẽ ôn theo cái cấu trúc đề cũ Để chúng ta cùng so sánh xem là hôm tới đây khi mà có đề minh họa cụ thể rồi thì đề văn năm nay liệu có cái sự biến chuyển gì lớn hay là không nhá. Không có vấn đề gì cả, đừng lo lắng gì hết, chị nghĩ là sẽ không có biến động nhiều đâu. Các em cứ bình tĩnh thôi nhá. Các bạn cứ hết sức bình tĩnh thôi, chị nghĩ là không có cái biến động gì nhiều đâu. Ok không nào? Các em ơi, nào các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Các em đã có mặt ở đây chưa? Xin chào các bạn nhá Xin chào các em gửi lời chào tới chị nào ô sao chị không đọc được một comment nào thế nhở Sao chị không đọc được một comment nào thế nhỉ? em chưa comment à? <laughs> rồi bây giờ mới bắt đầu nhìn thấy những cái bình luận đầu tiên <laughs> Vừa bảo là ơ các bạn không không bình luận à Các bạn không chào chị à <laughs> Ok xin chào các bạn nhỏ yêu quý Xin chào các em Xin chào các bạn Nào các bạn ơi Xin chào các em Xin chào các bạn nha Xin chào các em nha Xin chào các bạn Ok, rồi cùng quay trở lại với chị ở trong buổi trưa ngày hôm nay nhá về cái này thì chị biết là các bạn đều đã nắm được rồi đúng không? Cái cấu trúc đề thi ấy, nếu như mà không có cái sự biến động nhiều, chúng mình sẽ cùng chờ đợi đề minh họa xem như thế nào. Nhưng Chị khẳng định một điều là nếu như mà không có biến động nhiều Thì đề thi vẫn sẽ như năm trước <laughs> Ok không nào Rồi các bạn ý đang bảo là cho chị khẳng định kiểu gì mà không như khẳng Kiểu như là chị khẳng định kiểu gì mà như không khẳng định thế chị <laughs> Rồi ok các bạn ơi Đây cấu trúc đề thi của chúng mình ở thời điểm hiện tại Thì chia làm hai phần đúng không Chúng ta chia làm hai phần Phần số 1 chúng mình làm gì nhở? Phần số 1 chúng mình làm gì? À, ở trong phần số 1 này, chúng mình đi trọng tâm vào câu đọc hiểu. Đúng không nào? Đi trọng tâm vào câu đọc hiểu Và các bạn cũng biết rồi đấy Ở trong cái câu đọc hiểu này ấy Thì hiện tại sẽ chiếm 3 điểm trên tổng số 10 điểm trong đề thi của chúng mình Đúng không ạ? Đề đọc hiểu sẽ chiếm 3 điểm trong tổng 10 điểm của chúng mình nhá Các bạn hết sức lưu ý giúp chị Rồi chúng ta sẽ có phần thứ hai Chị không hiểu sao nó cứ lấy nét vào tay chị nhở Làm thế nào để nó không lấy nét ở trong cái phần đấy nữa nhở không lấy nét ở trong cái phần chị phát trực tiếp Mà chỉ là một cái cam bình thường thôi nhở Chị không hiểu luôn á Từ hôm qua đến giờ nó cứ bị vậy hoài Rồi phần thứ hai ở đây chúng ta sẽ có Đó là gì nhở Phần thứ hai chúng ta có ở đây Đó sẽ là phần làm văn Được không nào Phần thứ hai là phần làm văn Trong phần làm văn này ấy Thì chúng mình sẽ trọng tâm vào gì? À chúng mình sẽ trọng tâm vào hai câu Câu số 1 là nghị luận xã hội Công nghị luận xã hội này thì hình thức ở thời điểm hiện tại vẫn là 200 chữ. Ok chưa ạ? Và hình thức đó là đoạn văn. Còn câu số 2 chúng ta có đó chính là nghị luận văn học. Được không ạ? Và hình thức sẽ là bài văn. Lưu ý giúp chị nhé. Trên là hình thức đoạn văn và dưới là hình thức bài văn. Ok chưa nào? Các bạn hết sức chú ý giúp cho chị cái này. Thế thì nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy rằng là đây là hai điểm. Còn đây là 5 điểm này. Ok không ạ? Đây là hai điểm và đây là 5 điểm. Ok không? Thế thì nhìn vào cái phân bổ như thế này Ok em ơi, các bạn có đăng comment không? Tại sao chị không hề đọc được một cái comment nào của các bạn nhở? Thật sự luôn đấy Chị không đọc được một cái comment nào luôn Các em không không không bình luận à? Hay là hôm nay làm sao thế? Wifi làm sao? Hay như thế nào? Các bạn có nghe rõ chị nói không? Các em có nghe rõ chị nói không ạ? Phản hồi lại cho chị biết nhá Để chị tiếp tục cùng với các bạn nhá Chứ không thế này chị mông lung lắm Tại vì mọi hôm chị thấy các bạn kiểu bình luận một cách rôm rả, một cách kinh khủng luôn ấy Mà ngày hôm nay chị chả thấy các em bình luận gì cả Thế nên là chị đang rất là thắc mắc, chị không nhìn thấy bình luận nào luôn Thì chị không biết là các em có đang <laughs> nói chuyện không, các em có đang bình luận không Nào, cho chị một cái câu trả lời nào, cho chị một cái đáp án là vẫn chưa nhìn thấy comment nào của các bạn cả Các em có nghe được chị nói rõ không ạ? Các bạn có nghe được chị nói rõ không? Ôi sao thế nhở? Sao không nhìn thấy có phần bình luận nhở? Trời ơi các bạn ơi nào bình luận thử vào <laughs> cái để chị xem xem là là chị có đang tương tác với các em không hay là chị đang nói chuyện một mình nào. <laughs> Muốn xỉu luôn ấy. Rồi. <laughs> Có đúng không? Các bạn có đúng không? Ok. Chị thấy rồi, chị thấy một số những cái bình luận rồi. Chị thấy một số ít lắm luôn ấy. Thấy một hai bạn thôi. Còn lại chả biết là các em có đang bình luận không nữa. rồi các em ơi, bình luận nhiệt tình sôi nổi và để chị còn biết nhá. Rồi, đây là cái cấu trúc đề thi của chúng mình. Vậy thì nhìn vào cái cấu trúc đề thi ở thời điểm hiện tại, chắc chắn là chúng mình sẽ phải đưa ra một cái chiến thuật làm bài. Đúng không? Chắc chắn là chúng mình sẽ phải đưa ra một cái chiến thuật làm bài. Được không ạ? Chắc chắn là chúng mình sẽ phải đưa ra một cái chiến thuật làm bài thôi. Ôi chị ấn vào đây nhưng không được, nó cứ lấy nét ở trong tay chị là sao nhỉ? Để chị xem nào. Không được luôn đấy. Không hiểu sao Hay dùng cái nền này nó bị thế nhá Ví dụ chị viết một cái nền trắng xem nó có bị không nhá Đây Có bị không? Thế à Bị mờ không? Không hiểu sao nhưng cái điện thoại này từ hôm qua đến giờ nó cứ bị dở hơi thế đấy nó cứ lấy nét hoài mà ai người ta cầu khẩn nó lấy nét đâu <laughs> Rồi chiến thuật làm bài của chúng mình À chị xin lỗi Chiến thuật ôn tập trước nhá Chưa chưa nói đến chiến thuật làm bài chưa nói đến chiến thuật làm bài đâu Chúng mình sẽ có chiến thuật ôn tập trước Bởi vì ở trong cái giai đoạn này đó chính là cái giai đoạn chúng ta cần phải ôn tập mà Phải không ạ? Trong giai đoạn này là giai đoạn chúng ta cần phải ôn tập Thế nên trọng tâm chúng mình sẽ tập trung vào việc ôn tập các bạn nhé Các bạn ơi, thế thì khi nhìn vào đây các bạn thấy rằng cái câu quan trọng nhất thật ra thì câu nào cũng quan trọng thôi nhưng mà cái câu chúng ta dành nhiều thời gian để ôn nhất chắc chắn sẽ phải là câu nghị luận văn học rồi thế nên chị nghĩ rằng cái phần xúc tiến đầu tiên của các bạn khi các bạn bắt đầu ôn tập ấy thì các em cũng hãy bắt đầu với nghị luận văn học. Được không nào? Các bạn hãy bắt đầu với nghị luận văn học giúp chị nhé. Được không ạ? Đây là lời khuyên dành cho các bạn luôn đấy Nếu như trong giai đoạn này bây giờ các bạn mới bắt đầu bỏ sách bỏ vở ra để các em học Thì chị nghĩ rằng là nhất định các em phải ôn cái câu nghị luận văn học này trước Bởi vì nếu như bây giờ các bạn vẫn còn không ôn ý Thời gian của chúng mình càng ngày càng kéo gần lại Bây giờ chỉ còn khoảng 3 tháng nữa thôi là chúng mình sẽ chính thức bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia rồi Năm nay thì vẫn chưa có cái sự thay đổi gì cả Và các em vẫn sẽ đảm bảo lịch thi như bình thường Thế nên là nếu như các em mà không ôn từ bây giờ thì chị nghĩ là sẽ không kịp đâu không kịp để các bạn thực hiện cái mục tiêu 8 cộng của các bạn đâu Thật sự là như thế đấy Bây giờ các em sẽ ôn nghị luận văn học trước Thế thì ôn nghị luận văn học thì các em nên ôn những cái gì? Các bạn nên ôn những cái 6 cho chị Cái thứ nhất Quan trọng nhất đó chính là các bạn phải hoàn thiện cho chị về kiến thức nền Ok chưa nào? Quan trọng nhất là các bạn phải giúp chị hoàn thành về kiến thức nền trước đã Bởi vì nếu như không có kiến thức nền thì các bạn sẽ rất khó để làm cái gì khác Mà kiến thức nền này thì các em cũng biết rồi Chúng ta chia ra thành văn xuôi Đúng không? Và thơ phải không ạ? Chúng ta chia ra thành văn xuôi và thơ Ok hôm nào? Chúng ta, chúng ta chia ra thành văn xuôi và thơ Bởi vì vậy mà các bạn phải hết sức lưu ý giúp cho chị Là các em phải list đầy đủ tất cả những tác phẩm cần ôn ra Và các em cứ ôn cho chị theo định hướng đối với mỗi tác phẩm Chúng ta sẽ ôn thông tin về tác giả, tác phẩm Ở trong tác phẩm này sẽ là hoàn cảnh sáng tác Ok không? Sẽ là hoàn cảnh sáng tác được không ạ? Và gì ạ? Chúng ta sẽ ôn về nội dung Tức là chúng ta sẽ gạch ra những cái vấn đề trọng tâm Ở trong cái tác phẩm đó giúp cho chị Ok chưa nào? Hiểu với chị không ạ? Nhá, bắt buộc phải ôn bây giờ đi Chị nghĩ là sẽ có khoảng 14 tác phẩm các bạn cần phải ôn 14 không phải là con số quá lớn đối với các em Và bây giờ chúng mình vẫn còn kịp đấy Chị nói luôn, bây giờ vẫn còn kịp đấy. Còn nếu như mà không có ý định là săn 8 cộng văn thì thôi. Còn nếu như có có ý định là săn 8 cộng văn thì bây giờ vẫn còn kịp đấy nhá. Lưu ý giúp chị. Rồi, thế thì chị muốn nói với các bạn cái phần này là cái phần nặng nhất và mệt mỏi nhất. Thế nên các em phải cố gắng, cố gắng để ôn. Chia ra thời gian hợp lý, thời gian biểu mọi thứ để ôn đi Sau cái phần kiến thức nền Chúng ta sẽ ôn trọng tâm vào phương pháp làm bài Phần này các bạn làm rất nhanh thôi Phương pháp làm bài này các bạn ôn nhanh cực luôn Tức là các em chỉ cần chia ra thành các cái dạng đề nghị luận văn học cơ bản bao gồm phân tích, chứng minh nhận định, so sánh liên hệ. Nhưng mà cái dạng đề phân tích và chứng minh nhận định thì sẽ chiếm cái tỷ trọng nhiều hơn. Các bạn sẽ dành thời gian nhiều hơn để ôn về cái đó, về phương pháp làm bài. Ok chưa nào? Lưu ý giúp chị nhá. Được không ạ? À? Sau khi ôn về phương pháp làm bài xong, ở trong cái phần kiến thức nền này, bên cạnh tích lũy cái phần kiến thức nền, thì các em cũng nên mở rộng cái phần kiến thức nâng cao. Nâng cao ở đây không phải là cái gì nó khó khăn Không phải là cái gì nó gây cho các bạn cái cảm giác sợ hãi Mà nâng cao ở đây là các bạn mở rộng cái cái tập kiến thức của các bạn ra Để các em có thể làm những cái so sánh văn học Các em có thể làm liên hệ mở rộng đấy Hiểu chị không ạ? Để làm cho bài viết phong phú hơn, sâu sắc hơn Ok chưa? Nhá, được không nào? Và sau đó thì chúng mình sẽ cố gắng luyện tập để tạo ra cái chất riêng của bản thân mình và chúng mình sẽ rèn luyện để để có thể có được cái hình thức bài viết tốt nhất. Chị thấy là cái về cái mặt hình thức này cũng khó, khá là nhiều bạn hỏi chị. Bảo là chị ơi bây giờ chữ em xấu lắm, em phải làm như thế nào? Thời gian này là thời gian các bạn cần phải luyện tập viết, phải luyện viết nữa bởi vì bài viết của chúng ta cần phải rõ ràng sạch đẹp. Các bạn lưu ý giúp chị nhá. À, mà đôi khi các bạn kiểu bị cái trường hợp là các em viết chậm lắm các bạn không kịp thời gian được thì đấy cũng là cái chúng ta cần phải rèn luyện được không? Nhá, đó cũng là cái mà các bạn cần phải rèn luyện. Sau khi mà đã ôn về nghị luận văn học xong rồi, các bạn bắt đầu quay trở lại ôn giúp cho chị, đó là nghị luận xã hội. Nhá, các bạn quay trở lại ôn giúp cho chị nghị luận xã hội, được không nào? Ok chưa ạ? Sau khi đã ôn nghị luận văn học xong Chúng mình cùng quay trở lại ôn nghị luận xã hội Thì ôn nghị luận xã hội ở đây chúng ta sẽ ôn cái hình thức Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ ôn cái hình thức đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ Ok các bạn ơi, hiện tại thì chị vẫn còn khóa học kiến thức nền đấy nếu như bạn nào mà bị yếu cái phần kiến thức nền này ấy, mà các em cảm thấy là mình vẫn kiểu bị mông lung như một trò đùa ấy, muốn là học đến đâu nhớ đến đấy luôn, thấm đến đấy luôn thì các em có thể tham khảo cái khóa học kiến thức nền nhá. Hiện tại bây giờ các cái bạn ấy đang bước vào những cái buổi đầu tiên, buổi thứ nhất, buổi thứ hai và cái phản ứng của các bạn ấy rất là tốt. Các bạn ấy bảo là đúng là chị ơi, thời điểm này không biết là như thế nào nhưng mà em học đến đâu là em nhớ đến đấy luôn. Đấy thế nên nếu như bạn nào mà còn đang cảm thấy mình quá yếu về kiến thức nền thì hãy ngay lập tức tìm hiểu về cái khóa học đó luôn Ok chưa ạ? Em viết nhanh nhưng không biết viết gì mới đau Thế thì là viết nhiều nhưng không hiệu quả rồi Linh Nguyễn ạ Thế này là mới chỉ gọi là gì ạ? À, biết viết nhanh, viết đẹp thôi Chứ còn để viết hay thì viết hay, viết đúng Thì còn chưa biết thế nào một lần <laughs> Được không? Giờ mới nhìn thấy nhiều comment của các bạn vừa nãy là chị nói thật chị chả nhìn thấy cái gì hết <laughs> Được không ạ? À? Nghị luận xã hội nhá Chúng ta sẽ rèn luyện dưới cái hình thức là 200 chữ Chúng ta thấy rằng là dạo gần những năm gần đây ấy Dạo những năm gần đây thì đa số những cái đề nghị luận xã hội thường liên quan trực tiếp tới cái phần đọc hiểu đúng không ạ? Tức là từ cái phần đọc hiểu sẽ rút ra một cái bài học, một cái thông điệp, một cái ý nghĩa nào, đấy một cái giá trị nào đó để các bạn đi sâu vào phân tích cái đó. Thì về dàn ý mọi thứ kem cũng sẽ ôn luyện về thứ nhất phương pháp. kem tích lũy cho mình dẫn chứng. Được không ạ? kem tích lũy cho mình dẫn chứng. Ok chưa nào? Chị đã bảo lập bảng dẫn chứng rất là nhiều lần rồi Nhưng không phải ai cũng chăm chỉ để làm việc này Nói luôn là như vậy Không phải ai cũng sẵn sàng tự lập cho mình một bảng dẫn chứng Và chị cảm thấy rất là buồn về điều đó Chị cảm thấy rất là buồn về điều đó Buồn là vì chị đã hướng dẫn cho các bạn như thế rồi Và bảo các bạn là phải chuẩn bị bảng dẫn chứng rồi Nhưng các em vẫn không làm Và các em nghĩ rằng là các em là những người chiến thắng rồi Các em là những người đang học văn quá tốt rồi Hôm vừa rồi chị gặp những cái bạn học sinh mới Chị bị rất là sốc Bị sốc ở cái vấn đề là gì ạ? Chị sốc là vì các bạn ấy đến thời điểm hiện tại thực sự là chưa biết gì luôn không biết là các em có đang trong tình trạng như thế không? Hay là các bạn đã ôn văn được một thời gian rất lâu rồi và các em cảm thấy mọi thứ đã ok rồi? Chị nghĩ đây là thời gian mà các bạn cần phải tỉnh táo đấy. Chúng ta chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Đây không phải là thời gian để các bạn đi dạo chơi nữa rồi mà đây là thời gian nước rút rồi. Người ta đang chạy cong đít lên rồi còn mình thì vẫn ngồi đấy, vẫn đang trong cái tư thế cười hành hạch ra và chẳng biết là mình sắp làm cái gì, sắp tới sẽ phải làm cái gì. Chị không chê trách các bạn Mỗi người sẽ có một cái quan điểm sống riêng Thế nhưng cái vấn đề quan trọng nhất bây giờ Là phải hướng tới mục tiêu cao nhất Và chẳng có cái mục tiêu nào đối với các em trong năm nay cao Bằng việc là mình phải đỗ nguyện vọng một Đỗ ngôi trường mà mình mong muốn cả Đương nhiên nó không phải là áp lực Nhưng mà chị nghĩ rằng là đó là cái mà các em phải vượt qua Đó là cái mà các bạn phải hướng tới Thế nên đừng có nghĩ rằng bản thân mình bây giờ còn nhiều thời gian nữa nhá Năm nay vừa đông đối thủ Năm nay sức ép cũng nặng nề hơn Thế mà bây giờ lại ở trong cái tình trạng là Vừa học vừa chơi không hiểu như thế nào Rồi, làm sao để tích lũy được dẫn chứng đúng không? Đã có một cái buổi chị nói về nghị luận xã hội rồi Thế nhưng có lẽ là cũng chẳng bao giờ xem lại những cái phần video clip mà chị phát Các bạn thấy không ạ? Nếu như mà để đưa ra dẫn chứng thì chị luôn khuyên các bạn sẽ có hai cái hình thức dẫn chứng các bạn có thể sưu tầm. Cái hình thức thứ nhất đó là hình thức dẫn chứng mà gì ạ? Hình thức dẫn chứng mang cái tính kinh điển Tức là dù ở thời đại nào cũng đúng và đó là những cái vân nhân vật mang tầm vĩ mô, mang những cái những cái nhân vật vĩ nhân rồi, những cái nhân vật mà kiểu nổi tiếng ở mọi thời đại luôn và sống cùng thời đại luôn ấy. Ok chưa? Còn cái loại dẫn chứng thứ hai đó là dẫn chứng những cái tấm gương, những cái con người, những cái câu chuyện mang tính cập nhật. Giống như là cái câu chuyện gì ạ? Câu chuyện về anh Nguyễn Ngọc Mạnh vừa rồi ấy. Anh ấy cứu một cái em bé rơi từ tầng 12 xuống, chúng ta hoàn toàn có thể lấy đó là một cái dẫn chứng cho à gì ạ? Cho lòng dũng cảm, đúng không? Cho lòng dũng cảm, cho cái sự tương thân tương ái, đúng không nào? Rất là nhiều những cái đề chúng ta có thể lấy được dẫn chứng về anh ấy Và đó là những cái dẫn chứng mà chị nói rằng nó mang cái tính cập nhật Thế thì không có cách nào khác nếu như mà cái dẫn chứng mang tính cập nhật như thế này ấy Thì chắc chắn là bản thân các bạn sẽ phải xem, các bạn sẽ phải đọc, các bạn sẽ phải tìm tòi Nhưng đương nhiên là các bạn cũng phải xem, phải đọc ở trong những cái trang báo chính thống, trang truyền thông chính thống Chứ không phải là mình lấy dẫn chứng ở trên uh, Facebook được, mình lấy dẫn chứng ở chỗ này, chỗ kia được Tất cả mọi thứ nó phải chính thống Ok chưa? Lưu ý giúp chị nhá lưu ý giúp chị Thì sau đó các bạn sẽ gì ạ? Luyện tập để viết thôi Các bạn luyện tập được không? Những ai còn đang yếu về nghị luận xã hội tham khảo ngay cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội nhá. Trong cuốn đó có đầy đủ mọi thứ cho các bạn luôn. Ok chưa nào? Và cuối cùng chúng ta có phần đọc hiểu, phần này 3 điểm. Phần đọc hiểu này thì các bạn cũng sẽ chỉ học về thứ nhất kiến thức ngữ pháp. Được không ạ? Kiến thức ngữ pháp này chia ra thành hai loại Một loại là chúng ta có thể có những cái gì ạ? Chúng ta có những cái khái niệm, có những cái cơ, nguyên tắc được không nào? Ví dụ như là phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ, biện pháp tu từ, phép liên kết, thể thơ, thao tác lập luận vân vân. Ok chưa nào? Và cái dạng kiến thức thứ hai đó là dạng kiến thức thông hiểu, là những cái dạng là dạng kiến thức mà chúng ta phải đọc tác phẩm và phải tìm từ tác phẩm thì chúng ta mới tìm được câu trả lời. Ok chưa nào? Và đương nhiên khi mà làm đọc hiểu thì các bạn cũng phải song song với cái việc luyện tập. Luyện tập ở đây để chúng ta rèn luyện cái cách trả lời vừa đúng, vừa đủ, vừa nhanh, vừa ngắn gọn chứ không phải dài dòng. Bởi vì chính xác là trong câu đọc hiểu người ta không cần các bạn phải dài dòng như thế nhá. Người ta không cần phải các bạn cần phải dài dòng như vậy. Ok chưa nào? Thì đây là cái định hướng ôn thi cho chúng mình ở trong thời gian cuối này. Nếu như bây giờ các em đã ôn xong nghị luận văn học rồi, ok, hãy bước vào ôn nghị luận xã hội đi. Ôn xong cả nghị luận xã hội cả nghị luận văn học rồi, hãy bước vào ôn đọc hiểu đi. Và nếu như đã ôn tất cả mọi thứ này xong rồi thì các bạn hãy luyện đề đi. Được không ạ? Luyện đề để làm gì? Luyện đề để mình có thể sắp xếp được thời gian một cách hợp lý Ví dụ, mình sẽ chủ động là học câu à, Làm cái câu nghị luận văn học trong bao nhiêu phút Đọc hiểu trong bao nhiêu phút Nghị luận xã hội trong bao nhiêu phút Mình chủ động về thời gian luôn Mình chủ động về thời gian của mình luôn Cái này vô cùng quan trọng Bởi vì đôi khi các bạn đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng rồi Nhưng vì không có khâu luyện đề Vì không có khâu luyện tập Thế nên là các bạn luôn luôn bị trong tình trạng thiếu giờ Và lúc nào các bạn cũng viết trong tình trạng lo lắng, hoảng sợ Và cuối cùng bài văn của các bạn không đạt yêu cầu Đã thế lại còn viết theo kiểu đầu voi đuôi chuột Rất nguy hiểm nhá Rất nguy hiểm Chúng ta đang có thời gian để chuẩn bị mọi thứ Vậy thì hãy chuẩn bị mọi thứ cho tốt Để sẵn sàng cho cuộc chiến trước mắt của chúng ta Chị phải nói thẳng thắn với các em Đây là một cuộc chiến Đương nhiên, đại học không phải là con đường duy nhất Nhưng bản thân chị tin rằng đó là con đường ngắn nhất Và là con đường đúng đắn nhất Để chúng ta đến với cái những cái dự định tương lai của chúng ta Thế nên đừng bỏ lỡ các em ạ à. Thế nên đừng bỏ, bỏ lỡ nhá Được không nào? Ok không? Đừng bỏ lỡ, chỉ còn có 100 ngày nữa thôi Chỉ còn có khoảng hơn 3 tháng một chút xíu nữa thôi là các em được thi rồi Là các bạn bước vào kỳ thi rồi nhá. Đây là định hướng ôn của chị dành cho các bạn. Còn nếu như mà bạn nào vẫn cảm thấy băn khoăn nữa, cảm thấy mình quá lười biếng và mình không thể nào làm những cái việc này được, mình không thể nào tự luyện đề được thì hãy để để có thể hãy đi cùng với chị nhá. Hãy tìm hiểu được không nào? Nhá. Hãy tìm hiểu về về hãy tìm hiểu về khóa học luyện đề vào cuối tháng 3 này. Cuối tháng 3 đầu tháng 4 chị sẽ bắt đầu luyện đề cấp tốc cùng với các bạn nhá. Thôi, tình hình là chia sẻ trong buổi trưa ngày hôm nay như thế thôi. Chiến thuật đã có rồi. Còn bây giờ tất cả mọi thứ là phụ thuộc vào các bạn tất cả mọi thứ là phụ thuộc vào các em chúng mình sẽ cùng nhau chờ đợi chờ đề minh họa để xem đề minh họa có gì thay đổi không nếu như có gì thay đổi chị em mình lại tiếp tục ôn luyện chuyển theo cái hướng đúng theo đề minh họa ok không ạ không có vấn đề gì hết quan trọng là bản thân các bạn phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu nhá chúc các bạn sẽ tự thiết lập được cho mình một cái chiến thuật làm bài thật tốt nha và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo ăn trưa ngon miệng các em nhé và có một buổi chiều ấm áp vui vẻ nha xin chào và hẹn gặp lại bye bye